Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, tiếng số kèo. Đấy thì tiếp theo đây Tiến sẽ tiếp tục lên thêm một cái video nhận định phân tích và đưa lên những cái mã kèo mà Tiến lựa chọn cho anh em tham khảo. Đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng ờ, West Ham với Newcastle. Thì đây chính là cái trận đấu bù tại cái giải đấu ngoại hạng Anh nhé anh em. À, thì cái trận này được diễn ra vào lúc 2 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai. Đó diễn ra cùng giờ với cái trận đấu giữa cái thằng uh, uh, MU với uh, Brentford nha anh em. Đây thì cùng giờ sẽ có các trận đấu như là uh, ờ, MU với Brentford này đấy ngoài ra còn có các trận đấu giữa Vicente với Putin tại cái giải Bồ Đào Nha này đó cũng như là Barcelona trận siêu kinh điển Barcelona với Real Madrid tại cúp nhà vua Tây Ban Nha nó rồi Leipzig với Dortmund tại cúp quốc gia Đức hay là Cremonese với Fiorentina tại cúp Ý này đó rồi uh, Nantes với Lyon tại cúp quốc gia Pháp thì những cái trận đấu này có có những chặng mà tiếng không lên kịp video cho anh em tham khảo ấy thì anh em có thể uh, liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo của Tiến đó để được vào cái nhóm của Tiến để Tiến ờ, có thể trực tiếp đưa những cái mã kèo lên trên nhóm cho anh em chơi đó anh em chỉ cần vào nhóm của Tiến thôi thì nhóm cái nhóm hoàn toàn miễn phí chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng có số vốn một hai cũ trở lên thì Tiến sẽ giúp đỡ anh em để anh em vào nhóm nhé đó thì uh, riêng cái trận đấu giữa Barcelona với Real cũng như là trận giữa cái thằng uh, à, đây anh em giữa cái thằng MU với Brentford thì Tiến đã lên cho anh em hai cái trận này tại cái kênh uh, ờ, Tiến số kèo đấy và tại kênh Tiến bóng đá Tiến cũng đã lên cho anh em cái trận giữa Leipzig với Dortmund và tiếp theo đây là cái trận giữa West Ham với Newcastle Tiến sẽ nói về trận đấu này cũng như đưa lên những cái mã kèo mà Tiến lựa chọn cho anh em ờ, tham khảo nhé thì trước khi đưa lên mã kèo trận này anh em hãy cùng Tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà những cái nó đưa ra trước nha đây hiện tại thì uh, ở trận này West Ham sẽ được thi đấu trên sân nhà của mình và sẽ tiếp đón ờ, chiếc chè Newcastle đó tại cái trận đấu bù dòng đấu ờ, ngoại hạng Anh thì nhà cái đã đưa ra các mức chấp như là Newcastle chấp West Ham với các mức như là 0.25, 0.5 cho đến 0.75 cả trận đấy và à, ngoài ra còn có mã kèo đồng nữa nha nhưng mà mã kèo đồng ăn khá là thấp dành cho Newcastle với bỏ 1 ăn 0.57 và bỏ 1 ăn 1.53 rất là cao dành cho West Ham đấy và tài xỉu trong cuộc đối đầu này đó chính là hai hòa 2.25 2.5 cho đến 2.75 cả chặn đấy rất nhiều mã kèo cho anh em chơi ở hiệp 1 thì Newcastle cũng lần lượt chấp à, West Ham với các mức chấp uh, chấp về cái mức ăn về kèo đồng nhưng mà chấp về cái mức ăn kèo thấp cũng như là mức chấp 0.25 chứ West Ham ngay trong hiệp 1 này và ở hiệp 1 cũng có cho anh em cái mã tài xỉu đó chính là 0.75 cùng với một hòa cả chặn đấy cái việc mà anh em cầm một cái trang chơi như tiếng này anh em có thể tự do thoải mái lựa chọn các mã kèo mà anh em vào đúng không không có phải mà chơi như báo ngoài qua thầu qua cò chỉ có một kèo để anh em chơi đó rất là nhiều kèo luôn ngoài ra còn kèo thẻ kèo phạt góc rồi kèo gung rồi kèo cả đội ghi bàn này nọ nhiều lắm anh em đó nhưng mà hiện tại tiếng nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ youtube ấy để cho anh em có thể tham khảo những cái mã kèo mà tiếng đẩy lên sớm trên video này đó để cho cái đề xuất của youtube đó thì anh em mới có thể tìm kiếm được đúng anh em thì do tiếng nhận định sớm nên chưa có nhiều mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc này nọ nhưng mà với những cái mã kèo này tiếng vẫn đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nó chuẩn nhất để cho anh em có thể đầu tư đó nếu như mà anh em hợp ý trùng máu thì anh em có thể đầu tư còn không thì anh em xem như là tham khảo thôi không có gì à, mà mà à, phải theo tiếng ở những mã kèo này hết đó ok thì à, anh em hãy cùng tiếng phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nhé đây Trước tiên, đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này. Các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham khảo thôi nhé. Sẽ không có gì chắc chắn ờ, về cái đội hình chính thức ra sân trong cái sơ đồ này. Đó anh em nhớ nhé. À, West Ham cùng với Newcastle đều ra sân với sơ đồ là 4-3-3. Đó cái bộ ba tiền đạo của West Ham đó chính là Bowen cùng với Antonio, đó với Benrahma còn Newcastle sẽ có một cái bộ ba tấn công đó chính là Maximin này cùng với Isaac và Murphy thì riêng cái trường hợp của Almiron cũng chưa thể ra sân ở cái trận đấu này nha anh em đó nhưng đây chỉ là những cái dự kiến thôi chưa biết được là thằng Almiron nó nó lỡ nó bình phục được rồi sao đúng không anh em lỡ nó bình phục nó có thể ra sân rồi sao đấy cho nên Tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân dự kiến nha mà anh em hãy cùng Tiến đảo qua luôn về cái ờ, bảng xếp hạng của Hoàng Anh xong rồi đến cái phong độ cũng như là lịch sử đối đầu nha anh em đây thì trước tiên đó chính là đội chủ nhà à, đội chủ nhà West Ham đây thì đội chủ nhà West Ham à, đang có được tổng cộng là 27 điểm sau 27 vòng đấu với 7 thắng 6 hòa và 14 thất bại để thủng lưới 34 bàn và có được 25 bàn thắng đấy nhìn về cái bảng à, xếp hạng ngoại hạng thì anh em có thấy là dù cho West Ham có được 27 điểm xếp ở vị trí thứ 14 nhưng nó vẫn chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất đó chính là Leeds United với một điểm cách biệt mà thôi đó và thậm chí là hơn cái đội xếp thứ 19 là Leicester với hai điểm thôi đó và cuối cùng là xếp trên Southampton đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm cách biệt đấy thì từ cái vị trí à, thứ 12 là Crystal Palace trở xuống thì tất cả đều có nguy cơ rất hạn trong cái giải đấu này nha anh em đấy và trong cái trận đấu này West Ham sẽ phải tiếp đón uh, à, uh, à, chích chè Newcastle đó thì chiếc chè Newcastle anh em cũng thấy là nó đang có phong độ uh, khá là tốt nó đang dần lấy lại được cái phong độ của mình khi mà có được 13 thắng 11 hòa và 3 thất bại ở 27 vòng đấu vừa qua đó và có được 50 điểm xếp ở vị trí thứ ba tại ngoại hạng Anh với 41 thắng và 19 uh, uh, các bạn thua đấy thì như anh em đã xem cái trận cầu vừa rồi tại ngoại hạng Anh thì cũng thừa biết là cái thằng chích chè Newcastle cũng vừa hạ gục Manchester United đúng không anh em đó vừa có chiến thắng trước MU với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà của mình thì gần như là ở trận đấu vừa rồi trên sân nhà Newcastle tiếp đón MU ấy thì Newcastle hoàn toàn nắm cái thế trận luôn anh em kiểm soát hoàn toàn thế trận cũng như về những cái pha gây nguy hiểm cho đối phương đó về kèo góc về này nọ các kiểu thì Newcastle đều nắm hoàn toàn ờ, lợi thế đó đều đá rất là hay trên cơ cái thằng Manu rất là nhiều đấy và đó cũng là cái phong độ mà thi đấu trên sân nhà cực kỳ tốt của chiếc chè mùa giải năm nay đấy nhưng nhưng nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại anh có thấy nè tuy chiếc chè thắng trận đó thắng trận đấu giữa MU và đứng ở vị trí thứ ba nhưng hiện tại thì chích chè vẫn đang bằng điểm với Tottenham cũng như là Manchester United với cùng 50 điểm nhưng xếp trên do nhờ hơn cái hiệu số bàn thắng đấy và phía dưới là Brighton cùng với Benford, Liverpool cũng đang bám sát cái top 4 rất là gay gắt luôn đó thì à, chỉ cách biệt với nhau là tầm từ 7 7 à, đến 8 điểm mà thôi thậm chí là bài tành còn đang thi đấu ít hơn cái thằng Newcastle này một trận nữa nên chắc chắn là cái vị trí tại top 4 ngoại Anh vẫn đang rất là khó lường đúng không anh em đó ở cuối bảng xếp hạng thì chưa biết được đồ nào xếp hạng từ cái top 12 trở xuống còn phía trên phía trên đây thì từ top 11 trở lên thì chưa biết được đội nào sẽ giữ được cái vị trí top 4 nó giải quan anh mùa này phải nói quá là hay anh em ơi đó có những trận cầu rất là căng thẳng luôn và đây cũng như là cái trận chung kết sớm giữa hai đội đó một đội thì là là cạnh tranh cái vị trí top 4 để tranh cái cúp C1 với dự cúp C1 một đội thì à, à, thi đấu với cái mức là kiểu như là sống còn anh em để cạnh tranh một cái vé chủ hạng ở mùa giải năm nay đó chính là thằng West Ham đó thì riêng với Newcastle Tiến thấy nó chỉ thi đấu tốt nhất là được thi đấu trên sân nhà thôi còn khi mà làm khách thì Newcastle cũng không có làm tốt lắm nha anh em đấy thì Tiến à, sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội này trước tiên trước tiên thì về phong độ tổng của hai đội trước nha đây thì ở 10 trận thi đấu gần nhất thì cái thằng West Ham này nó có được là 4 thắng đó 4 trận thắng 3 trận thua và hai trận hòa ở chín vòng đấu gần nhất riêng cái trận đấu giữa West Ham với Man City thì bị giờ lại ngày khác nha anh em đó thì có được 4 thắng ba hai hòa và ba thất bại thì cái phong độ cũng khá là tốt đó phong độ cũng khá là ổn rồi nha anh em thì những trận thua của West Ham đều thua trước những cái bóng mạnh thôi như là thua 1-3 trước MU này hay là thua 0-2 trước Tottenham này đấy đặc biệt là thua 0-4 trước Brighton thì anh em cũng biết là Brighton mùa giải năm nay thi đấu rất là hay đó cái đội hình của Brighton phải nói là thi đấu kiểm soát bóng rất là khó chịu luôn nên cái trận thua này cũng không có gì là phải quá bất ngờ đó thì nói tóm lại là West Ham đã làm khá là tốt ở những vòng đấu gần đây rồi nha anh em đó còn về hận Newcastle thì sau khi trải qua cái chuỗi chặn đầy thất vọng với ờ, hai hòa và ba thất bại ở năm vòng đấu liên tiếp đó không biết được cái mùa chiến thắng thì ở ba trận gần đây hận Newcastle nó đã tìm lại được chính mình khi mà thắng liên tiếp ba trận đó thắng liên tiếp ba trận và cùng có được hai bàn thắng uh, trong mỗi trận đấu luôn thì ờ, Newcastle sau khi trải qua ba thua hai hòa thì nó đã có được trận thắng 2-1 trước Wolves này và sau đó lại thắng 2-1 trước uh, Nottingham Forest này đó và mới đây nhất mới đây nhất trên sân nhà thì nó đã đánh bại cái thằng MU quỷ đỏ với tỷ số là 2-0 đấy thì với cái phong độ này chắc chắn Newcastle sẽ tự tin cũng như là là có một cái ờ, động lực rất là lớn để có một chiến thắng trước West Ham đúng không anh em đó để tiếp tục nuôi cái hy vọng là uh, giữ một cái vị trí top 4 trong cái uh, mùa giải năm nay để lấy vé dự cúp châu Âu nhưng mà cái thằng West Ham cũng đang có phong độ khá là tốt uh, không có uh, không có dễ ăn cái thằng West Ham đâu nhé anh em đó anh em thấy nè ở cái trận đấu gần nhất đó bốn trận luôn nó cũng chưa bị thất bại trận nào với ba chiến thắng và một trận hòa thậm chí chỉ để thủng lưới một bàn trong cái trận hòa trước West Ham với ờ, trước Aston Villa đó với tỷ số một đều thôi còn lại là những trận thắng của nó là 2-0, 4-0, 1-0 đều không để thủng lưới bàn nào luôn đó một phong độ rất là tốt và tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nha đây nhìn vào phong độ đi anh em có thấy này đấy thì trên sân nhà thằng uh, uh, West Ham đã bất bại liên tiếp 5 trận thấy không anh em 3 thắng 2 hòa và trong các trận thắng của West Ham đều không để bị thủng lưới đó cùng với đó là hai trận hòa 1-1 với uh, Chelsea và 1-1 với Aston Villa cái phong độ phải nói cực kỳ hay khi mà được thi đấu trên sân nhà của West Ham còn về đội khách Newcastle chỉ có được duy nhất là một chiến thắng 2-1 trước uh, Nottingham Forest còn lại là hai trận thua trước uh, Man City cùng với MU và một trận hòa trước mệt đấy thì xét về phong độ thì chắc chắn là ở trận đấu này được thi đấu trên sân nhà West Ham sẽ là một cái điểm tựa đó một cái niềm tin chiến thắng cao hơn dành cho anh em có thể lựa chọn đầu tư trong cái cuộc đối đầu này đó nhưng mà trước khi đưa ra sự lựa chọn nó chuẩn xác hơn thì anh em phải cùng tiến đảo qua về cái lịch sử đối đầu à, cũng như về về cái thông số của trong cái lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây thì ở ba cuộc chạm chán gặp mặt nhau gần nhất thì cái thằng West Ham đã có được một cái chiến thắng 4-2 trước Newcastle cùng với đó là hai trận hòa một đều đó trong 3 vòng đấu gặp nhau gần nhất thì West Ham đã hiện tại thì đang nắm về cái lợi thế trong cái lịch sử đối đầu đấy thì à, anh em hãy xem thêm một cái thông số về cái lịch sử đối đầu của hai đội nữa này đây thì 7 trên 8 trận à, gặp nhau gần đây cả hai đội đều về với cái mức là xỉu thẻ đó dưới 4.5 thẻ thôi thì đây cũng là cái mã kèo anh em có thể đầu tư cho Tiến trong cái cuộc đối đầu này đấy trước tiên trước tiên thì Tiến sẽ cho anh em đầu tư cho Tiến là cái mã kèo là xỉu thẻ 4.5 FT ok cho anh em đó vì 7 trên 8 thẻ đối đầu nhau mà chỉ có mà mà 7 trên 8 chặn đối đầu nhau đều về với dưới 4.5 thẻ thì không có lý do gì mà để anh em không đầu tư vào cái mã xỉu thẻ 4.5 hết đúng không anh em cái tỷ lệ thắng 80 trăm thì anh em nên đầu tư đấy và 6 trên 7 chặn gặp nhau đối đầu nhau cả hai đội đều có được bàn thắng vào lưới đối phương đó và riêng cái mã kèo này tiến vẫn cho anh em thêm một cái mã đó chính là cả hai đội cùng ghi bàn đó ok cho anh em thì cái mã mà mà cả hai đội ghi bàn đây cái mã mà cả hai đội ghi bàn thì tiến sẽ nói cụ thể hơn về cái mã kèo này cho anh em uh, coi nhé đây nếu như mà anh em muốn chơi cái mã kèo này trên trang ấy anh em sẽ cần kéo xuống đây ở dưới phần tỷ số nè tỷ số xong anh kéo xuống tí nha đây bàn thắng cuối bàn thắng đầu lẽ chẳng này nọ cái kiểu này cả hai một không đội nào ghi bàn có nghĩa là cả hai đội ghi bàn hay là chỉ một đội ghi bàn hay là không có đội nào ghi bàn nếu như anh em tự tin vào trận đấu này không có bàn thắng anh em đầu tư cho tiến vào cái mã là bỏ một ăn 9.20 là không có đội nào ghi bàn tỷ số không không đó nếu như mà anh em chỉ tin chỉ có được một cái đội ghi bàn trong trận cầu này thì anh em đầu tư cho tiến vào mã này bỏ một ăn 1.10 đó và cái mã mà tiến ủng hộ cũng như là cho anh em có thể vào trong cái trận đấu này đó chính là cả hai đội ghi bàn bỏ một ăn 0.83 đây anh em nhớ nhá đây chính là những cái mã kèo mà cả hai đội ghi bàn anh em vào cái mức cả hai cho tiến ok cho anh em đấy thì trên trang dĩ nhiên là có nhiều mã kèo rất là hay cho anh em chơi chứ không phải mà anh em chơi qua thầu qua cò mà không có những cái mã này đâu nó rất là phiền luôn em chỉ chơi được mã kèo chấp tài xỉu này nọ thôi mà ngược lại còn không được lựa nhiều cái mã kèo mà mình thích nữa chơi như vậy để làm gì đúng không anh em đó thì trước tiên đây là hai cái mã mà anh em tiến cho anh em đầu tư và tiếp theo đó thì chắc chắn tiến sẽ cho anh em đó chính là cái mã đội chủ nhà West Ham được chấp 0.5 cả chặn ok cho anh em đấy đây West Ham cộng 0.5 FT đấy thì xét về mẫu mặt không có lý do gì mà anh em không đầu tư vào cái mã kèo này cho tiếng đấy anh em xem này à, trong lịch sử ba trận gần nhất West Ham có một chiến thắng và hai trận hòa đó là một cái lợi thế đầu tiên và cái lợi thế thứ hai đó là trên sân nhà 5 trận gần nhất West Ham đều không thua trước mọi đối thủ với 3 thắng và hai hòa đó trong khi đó cái thằng uh, Newcastle khi mà làm khách ấy nó thi đấu khá là tệ chỉ có được một chiến thắng một hòa và phải nhận hai thất bại ở bốn sân bốn trận và sân khách gần nhất đó cũng là cái lý do thứ hai mà anh em nên đầu tư vào cái mã kèo West Ham này cho tiếng ok cho anh em đó và thêm một việc nữa thêm một việc nữa là là trên cái bảng xếp hạng thằng West Ham nó chỉ hơn cái đội gớt hạng là Leeds gần nhất với một điểm cách biệt mà thôi chắc chắn ở trận đấu này West Ham nó sẽ kiếm được cái số điểm trước Newcastle bằng mọi giá nó sẽ tìm được một điểm số trước Newcastle đúng không anh em để nó tiếp tục nuôi cái hy vọng mà không thể chê ở cái giải hạng nhất mùa sau đó nó vẫn muốn chê tại ngoại hạng Anh đúng không anh em cho nên West Ham à, chắc chắn cái thằng West Ham này chắc chắn nó sẽ hướng đến một cái trận hòa cũng như là một chiến thắng đó để kiếm được một hoặc ba điểm trong cái cuộc đối đầu với Newcastle cho dù là Newcastle đang có một phong độ tốt đi chăng nữa đó đúng không anh em cho nên đây là ba mã kèo mà anh tiến ưu tiên cho anh em anh em thấy hợp mã trùng ý anh em vào không thì anh em xem như tham khảo thôi không cần phải vào làm gì hết đó thì ok à, ờ, tiếng như tiến đã nói tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm ấy cho nên những cái mã kèo này chỉ nằm ở cái mức là tham khảo thôi nhé anh em ờ, nếu kết thì vào còn không thì thôi đó à, còn những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn khi mà nắm được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là về cái sơ đồ lối chơi của hai đội lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo nó chuẩn hơn đó nó có tỷ lệ ăn cao hơn lên trên nhóm cho anh em chơi à, và tiến cũng xin nhắc lại là những anh em nào mà đang thua tha sau bờ đặc biệt là đang thua tha sau bờ nhé muốn gỡ gạt muốn cùng với tiến đi ở những chặng đường phía trước đó thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 để được vào cái nhóm của Tiến đó để lấy những mã kèo để cùng đồng hành với Tiến ok cho anh em và cái việc để vào nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện mới có thể vào nhóm của tiến nhé tuy nhóm miễn phí nhưng phải có hai cái điều kiện thứ nhất phải có một cái trang chơi uy tín thứ hai thứ nhất phải có một cái trang chơi uy tín thứ hai là phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online ấy đấy thì anh em đủ hai cái điều kiện đó thì tiến mới có thể giúp đỡ anh em vào nhóm ok cho anh em có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đấy nhớ nhá thứ hai phải có số vốn một hai củ trở lên anh em đủ hai điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ giúp đỡ và đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như giúp cho anh em vào bờ ở những vòng đấu tiếp theo đó thì ngoài cái đường link liên hệ qua cái số Zalo, ngoài cái cách liên hệ qua số Zalo, anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua cái ờ, cách là uh, ấn vào cái phần mô tả trong video này. Đó mỗi video Tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả ấy. Đó, những cái đường link như là Facebook, Tele, Fanpage, anh em chỉ cần ấn vào và liên hệ cho Tiến nhé. Đó, vì đây là những ờ, cái đường link mà tiếng chính thức của tiếng vì tiếng thường hay bị giả mạo qua telegram hay facebook này nọ nên tiếng không có để cái cái cái ờ, những cái cái chữ số thì lên cho anh em tìm nữa mà trực tiếp liên hệ qua đường link luôn cho nó chắc ăn tí để anh em khỏi bị lừa lọc này nọ hết ok cho anh em à, thì tiếng cũng sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em yêu quý tiếng ấy, thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá này